Xin chào tất cả anh em Những anh em nào đã từng thua tha nợ nần Rơi vào cảnh phải bán nhà, bán cửa Phải cầm cố những món đồ tại gia đình Vì những cái trò chơi đỏ đen, trò chơi cờ bạc Thì đến với video ngày hôm nay Tôi xin giới thiệu cho anh em về những cái công nghệ hoàn toàn mới Giúp anh em có thể chơi Giúp anh em giành chiến thắng trong các trò chơi Đấy, như anh em cũng đã biết Trong cờ bạc thì không bao giờ có chuyện đỏ đen Muốn chơi hay, chơi tốt Thì anh em phải có những công nghệ bịp tốt Nó sẽ giúp anh em chơi, anh em kiếm tiền Đây, như trên tay tôi đây là cái bộ sản phẩm mới bên công ty chúng tôi mang tên là máy quét laser hình thức và cách thức sử dụng như thế nào thì nó rất là đơn giản thôi anh em chỉ cần mang duy nhất một cái máy này vào sân chơi thôi phạm vi 5 đến 7 mét trở lại nó sẽ giúp anh em nó phân tích nó báo dung cho anh em một cách chuẩn xác nhất để giúp anh em chơi anh em làm chủ cuộc chơi nhé để không nắm bắt thời gian của anh em thì đây tôi xin vào test trực tiếp cho anh em một số cái bộ môn như là bầu cua tài xỉu sóc đĩa tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em đây rồi đây để chứng minh cho anh em thấy là những cái đồ của tôi hoàn toàn là đồ thường đồ chợ thì tôi xin chuẩn bị một cái thanh nâm châm đây trực test trực tiếp cho anh em xem tôi xin test cái qua cái thanh nâm châm này cho anh em xem đấy như anh em là chơi cờ bạc thì anh em cũng biết đấy những cái đồ bịp đồ công chuyện thanh nâm châm này hút rất là mạnh đấy còn cái đồ của tôi hôm nay test cho anh em hoàn toàn là đồ thường đồ chợ hết đấy toàn cái tôi nhôm tôi nhựa nắp nhựa bình thường hết đấy test cho anh em xem này không hề hít anh em nhé tiếp tục sóc đĩa này đấy em thấy chưa hoàn toàn là vị đĩa bình thường hết đấy đồ bịp đồ công chuyện này gặp năm châm nó hút rất là mạnh đấy hình thức chơi và cách thức sử dụng như, như thế nào thì hôm nay tôi xin test cho anh em là cái bộ môn bầu cua trước nhé tôi sóc lên này tôi sẽ chọn ra ba hột bất kỳ cho anh em để anh em tôi test cho anh em để anh em tham khảo nhé đây cách thức sử dụng cái máy này như nào anh em chỉ cần khởi động cái máy lên đây anh em khởi động cái máy lên đấy anh em quay về mặt trước của nó anh em ấn thêm một lần nút nó sẽ vào chế độ quét anh em nhé đấy ví dụ như anh em chơi bầu cua thì anh em chuẩn bị trước một cái hột bầu cua ở nhà cho tôi đấy anh em chơi chuẩn bị trước cái hột bầu cua ở nhà anh em quét này quét đủ sáu mặt nhé bầu này cua này tôm này cá này gà này nai này đấy anh em cứ để trên cái mặt một vài giây một hai giây là máy nó quét xong anh em là đấy anh em quay lại mặt sau em ấn thêm một lần nút nữa đấy, máy nó sẽ tắt đi nó sẽ vào chế độ lưu anh em nhé đấy nó sẽ đang máy là đang trong chế độ lưu này anh em chỉ cần mang cái này máy này vào sân chơi thôi cứ khoảng cách tầm 5 đến 7 mét trở lại nó sẽ phân tích nó báo dung một cách chuẩn xác nhất cho anh em và nó báo dung như thế nào thì đây chuẩn tôi chuẩn bị sẵn cho anh em đây như anh em cũng đã thấy là bầu thì sẽ là không dung cua là một dung ngắn tôm là một dung dài cá là hai dạng hai dung ngắn gà là hai dung dài nai là ba dung ngắn tôi sẽ vào test trực tiếp một vài chén cho anh em anh em tham khảo đây vào cái máy đây tôi sẽ bỏ vào cái cốc này cho tiếng rung nó vọng ra để cho anh em có thể đối chiếu anh em đánh cùng với tôi nhé test một vài bán anh em xem này xong này đấy kia anh em có cái máy này rồi anh em vào sân chơi đấy anh em chỉ cần nắm tay con thôi đấy là anh em có thể chơi được rồi đấy như vừa rồi máy nó báo là hai rung ngắn đấy hai rung ngắn thì anh em đánh cá anh em nhé đấy mở cho anh em xem này anh em thấy chưa một con cá đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết bất kể ai làm cái đều được hết đấy như vừa rồi là máy nó báo như vậy là một dung dài một dung dài thì em đánh tôm anh em nhé đấy ván này tôi đánh một tỷ con tôm cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa một con tôm đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết anh em nhé đấy như vừa rồi thì máy nó báo là hai rung ngắn đấy hai rung ngắn thì anh em chắc chắn là sẽ có con cá anh em nhé đấy bán này tôi bán nhà bán cửa đánh cá cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa đấy một con cá đấy tôi xin test một vài ván cho anh em để anh em tham khảo anh em thấy cái độ hiệu quả của nó thôi đấy tiếp tục tôi sẽ test cái món đồ chơi khác cho anh em đấy anh em lưu ý với tôi là khi anh em không chơi nữa nhá anh em tắt cái máy đi với anh em tắt cái máy đi thì nó sẽ xóa hết các cái ờ, dữ liệu lưu trước đấy của nó đi đấy bây giờ anh em chuyển qua bộ môn sóc đĩa này đây tôi sẽ test cái bộ môn sóc đĩa cho anh em xem đấy bây giờ tôi sẽ lấy ra xong nên tôi lấy bốn cái vị bất kỳ này đấy tôi lấy ra bốn cái vị bất kỳ đây đấy như sóc đĩa của anh em là nhiều sân chơi của anh em là nhiều sân chơi là chơi bằng vị lá bài hoặc quân đóm hoặc là bao thuốc hôm nay tôi test cho anh em bằng vị lá bài tôi chuẩn bị trước ví dụ anh em tôi chuẩn bị trước bốn cái vị lá bài đây đấy ví dụ anh em quét mặt trắng thì anh em quét bốn mặt trắng còn mặt đen thì anh em quét bốn mặt đen đấy anh em khởi động cái máy này, này anh em bật vào chế độ quét đấy anh em quét mặt trắng nhé quét này hai này ba này bốn này đấy anh khi anh em kết xong anh em lại bật vào chế độ lưu anh em mang duy nhất cái máy này vào sân chơi thôi nó sẽ giúp anh em chơi đấy nó sẽ báo dung cho anh em một cách thức dung như thế nào thì đây tôi chuẩn bị cho anh em đây như ví dụ chơi sóc đĩa thì lẻ thì nó sẽ báo một dung mà chẵn thì nó sẽ báo hai dung đấy anh em chỉ cần mang vào sân chơi thôi bây giờ tôi sẽ bỏ cái cốc này cho nhịp dung nó đối chiếu lên anh em tiếp tục đánh cái bộ môn sóc đĩa này với tôi nhé đấy test một vài bán anh em xem này sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết đấy như vừa rồi thì anh em có thấy không đấy, máy nó báo một dung đấy một dung thì chắc chắn này là anh em phải đánh lẻ rồi em mở cho anh em xem này em thấy chưa ba trắng đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy anh em thấy không vừa rồi máy lại báo sang hai dung đấy hai dung này anh em đánh chặn anh em nhé đấy bán này tôi đánh một tỷ vẫn chặn này anh em đánh cùng tôi này mở này đấy tứ từ trắng anh em thấy chưa đấy test bán tiếp theo cho anh em xem này đấy rất là đơn giản thôi cách thức chơi rất là hiệu quả rất là đơn giản và hiệu quả vừa rồi thì máy đã báo là một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh lẻ nhá ván này tôi bán nhà bán cửa anh em đánh lẻ cùng với tôi này mở này anh em thấy chưa ba trắng đấy rất là đơn giản rất là hiệu quả đây tôi sẽ bóc cái vị cho anh em xem luôn hoàn toàn là bị thường bị chợ những cái quân vị hoàn toàn là bình thường hết đấy em thấy chưa không hề có tan tích gì luôn anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ test qua cái bộ môn là tài xỉu lên nha thế đây cái máy đây anh em cũng lưu ý nhớ cho tôi một lần nữa là anh em không chơi nữa thì anh em lại tắt cái máy đi khi anh em tắt máy đi thì cái chế độ lưu của nó trước đấy thì nó sẽ bị xóa hết anh em nhé bây giờ anh em chuyển sang chơi tài xỉu thì đây bây giờ tôi sẽ xong đây này đấy tôi lấy ra ba hột bất kỳ để tôi test cho anh em đấy tôi sẽ test cho anh em cách thức sử dụng chơi tài xỉu như thế nào thì anh em cũng lại khởi động cái máy lên anh em bật vào chế độ kép đấy anh em chơi tài xỉu thì anh em cứ chuẩn bị trước một cái hồ tài xỉu nhà tôi đấy nó cũng tương tự như cái trò chơi bầu cua đấy anh em quét này anh em quét đủ 6 mặt này từ mặt 1 đến mặt 6 này một này hai này ba này bốn này năm này 6 này đấy anh em thấy chưa khi anh em quét xong nhá anh em lại bật vào chế độ lưu anh em mang vào sân chơi đấy và hình thức chơi tài xỉu này nó hơi khác với sóc đĩa một chút là cái nhịp trung nó lại khác đấy như cái này là tài thì nó sẽ báo là hai dung mà xỉu thì nó báo một dung đấy anh em cứ đối chiếu anh em đánh thì bây giờ tôi lại bỏ vào cái cốc cho anh em đấy để anh em đối chiếu những cái nhịp dung của nó để anh em đánh cùng với tôi này sóc một vài chén anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ thì đều được hết anh em nhá thì vừa rồi anh em cũng thấy là nó báo một dung một dung thì chắc chắn anh em đánh xỉu nhá mở cho anh em xem này anh em thấy chưa bốn ba một đấy tám điểm xỉu test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy anh em cứ lắng nghe anh em đối chiếu nhé vừa rồi thì máy nó lại báo một dung tiếp thì tôi lại mở ra cho anh em xem này đấy bán này tôi đánh một tỷ ván xỉu này mở này anh em thấy chưa lại bốn ba một tiếp đấy 7 điểm xíu đấy test ván tiếp theo cho anh em xem này đấy sóc mạnh sóc nhẹ gì đều được hết nhá đấy thì ván này là máy nó báo hai dung hai dung thì bắt buộc là tôi phải đánh tài thôi thì ván này tôi bán nhà bán cửa đánh tài cho anh, cho anh em xem này mở này anh em thấy chưa 553 13 điểm tài đấy thì nhiều anh em cứ thắc mắc là cái tiếng rung nó vọng nó to vậy thì khi vào sân chơi thì người ta có bị phát hiện không tại vì tôi để trong cái cốc này thì nó mới rung vọng to như vậy thôi thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp vào tay đấy tôi để sát cái màn hình này cho anh em xem để tôi sóc cho anh em để anh em có phát hiện ra được là tài hay là xỉu không nhé đấy thì như vừa rồi thì tôi mà nhận được cái máy nó báo là hai dung đấy hai dung thì chắc chắn là tôi phải đánh tài cho tôi đấy tôi lại bán nhà bán cửa tiếp tôi lại tiếp tục tôi đánh tài mở cho anh em xem này anh em thấy chưa đấy sáu năm một đấy 13 điểm tài đấy anh em thấy không cái máy nó rất là êm rất độ hiệu quả nó rất là chuẩn xác đấy những anh em nào đang tham khảo muốn tư vấn thêm thì em có thể nhấc máy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại hiển thị trên màn hình đấy tôi sẽ tư vấn một cách miễn phí cho anh em đấy để tránh anh em mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc là qua trực tiếp công ty tôi công ty tôi có hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hà nội hai là cầu bình triệu sài gòn khi anh em qua trực tiếp công ty thì anh em, anh em có thể mang là quân vị này nắp đĩa này của anh em đi để anh em test hàng thử hàng trực tiếp đấy tôi sẽ hỗ trợ test hàng giúp anh em một cách ưng ý nhất để anh em có đồ chơi tốt về anh em chơi anh em kiếm tiền đấy còn khi anh em lấy cái máy lưu ý cho tôi là khi anh em lấy cái máy này về đấy thì công ty sẽ bảo hành cho anh em 2 năm đấy anh em cứ thoải mái chơi anh em về anh em chơi anh em kiếm tiền